Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Hôm nay Vi có một cái trả bài nó à, cũng rất chi là tình cảm, rất chi là mùi mẫn này nọ luôn Nhưng mà cái à. bộ à. bài này mình nói trước là nó sẽ thiên về những bạn nào đang có người yêu Hoặc là các bạn đang trong một mối quan hệ à, rõ ràng hay lấp lửng hay mơ mộng hay là mơ màng gì đó Thì các bạn vẫn có thể à, xem được ừ, có sẵn ba viên kẹo cho mọi người lựa ha Thì à, viên đầu tiên, một Thứ hai, hai thứ ba với câu hỏi là họ là người thứ mấy trong cuộc đời của các bạn và tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những cái bộ bài mình sử dụng ở trong video mình đều bỏ dưới phần mô tả mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lại mỗi bộ một lá nữa ha chúng ta có receive with blood and appreciation à, cái lá bài này có nghĩa là à, hãy chấp nhận tình yêu và hãy đồng ý với nó à, cái lá bài này nó nói là khi hai người đến với nhau á cái lá bài này nó cũng tượng trưng cho là bạn và họ chấp nhận cái cái khuyết điểm của nhau à, đồng thuận hết tất cả những cái gì họ có bạn yêu luôn kẻ thói hư thật xấu của họ và bao dung qua những cái điều đó à, chúng ta nhìn thấy mọi thứ phải là mới đó à, khi mà bạn yêu người này các bạn đã thay đổi hơn trước rất nhiều à, vì cái người này mà các bạn đã thay đổi vì rất nhiều họ có nghĩa là khi mà bạn uh, quen hoặc các bạn đang trong một mối quan hệ tương tác với họ thì các bạn thay đổi mình cách nhận cách nhìn nhận của mình chẳng hạn như lúc trước các bạn thích uh, màu hồng nha chẳng hạn nhưng mà khi mà các bạn quen với người này các bạn trở nên uh, ờ, gai hơn chín chắn hơn họ dạy cho các bạn được cái sự tự lập được cái sự tin tưởng bản thân mình học được cái cách mạnh mẽ uh, không quá dữ dẫm vào một ai đó nói chung mỗi người có một cái cách yêu thương khác nhau có người thì thích ngọt ngào có người thì thích uh, uh, hơi hà khắc một chút nhưng mà tất cả những cái người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đều là những cái cá thể và những sẽ dạy cho chúng ta những cái bài học tương tự thế à, hơn thì chúng ta gặp được người tốt còn không hên thì à, chúng ta gặp được người không tốt đây là vậy nhưng mà cái đó bạn này cũng nói là khi mà các bạn yêu á các bạn tự vận động cơ thể mình rất là nhiều vận động ở đây là các bạn cho mình ra ngoài cho mình tiếp xúc cho mình học hỏi rất là nhiều thứ à. Uh, rest and relaxation is essential à, chúng ta có những cái giây phút rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi cái bài này nó cũng nói là khi mà các bạn ở bên họ các bạn được là chính bạn các bạn được thư giãn được nghỉ ngơi không còn phải gồng lên à, mình không biết cái đối tượng ờ, các bạn đang quen là ai à, một lát mình sẽ hỏi ta tarot, tarot sau à, nhưng mà những cái lá bài này nó nói cái tình yêu của các bạn á nó sẽ hơi ồn ào nó hơi náo nhiệt một chút xíu à, cái tình yêu này là sự cho đi và yêu thương và bao dung hết tất cả những cái thói hư tật xấu của cả đối phương họ có ưu điểm khuyết điểm gì bạn cũng yêu hết và hai người đến với nhau á làm cho nhau rất là nhiều điều ờ, nói chung là thay đổi bản thân cái cách nghĩ rất là nhiều ở ờ, tiếp theo đó ở đây nè hai bạn là chính bạn khi ở bên cạnh nhau ờ, hai người á là đi, đi lên từ tình bạn có nghĩa là mọi người uh, đã có thời gian là bạn trước đó hiểu nhau kiểu rồi sau đó mới quen nhau đây là một cái ví dụ điển hình thôi nha còn cái trường hợp của các bạn thì các bạn mới là người ở nhất đúng không ok các bạn cần làm điều gì cho cái tình yêu này tình yêu á các bạn là một người rất là hết mình ha các bạn uh, yêu thì các bạn sẽ nói các bạn không có cái trạng thái là mình sẽ giữ trong lòng mình sẽ không giấu giếm cái gì cả uh, nói chung là bạn yêu là bạn sẽ thể hiện các bạn không có để cho bản thân của mình gọi là uh, thôi mình yêu mình để lòng chút xíu uh, rồi khi người ta quay bỏ ngỏ đấy ha bạn là một người rất là mạnh mẽ rất là thẳng tính các bạn yêu là bạn để cho người ta biết hết không có cái vụ giấu giấu giếm giếm ở đây là một người rất là minh bạch về cái tình cảm của mình và các bạn cũng vì cái điều đó cho nên các bạn đặt một cái câu hỏi là liệu người ta có yêu mình nhiều như vậy hay không tại vì chúng ta cho đi nhiều cho nên chúng ta cũng mong là mình sẽ nhận lại nhiều nhưng nhưng thường á thì chứ chúng ta cho nhiều quá chúng ta đặt hy vọng nhiều quá thì nhiều khi chúng ta hay bị thất vọng ở ờ, cái câu hỏi này nó cứ lởn vởn trong đầu các bạn không biết là mình yêu người ta như vậy xong người ta có yêu mình nhiều hay không bạn là một người rất là sâu sắc ha bạn cảm nhận được những cái câu nói và những sự chỉ dẫn từ sâu bên trong nội tại của mình thì cái lá bài này cũng nói là các bạn sử dụng trực giác để để để cảm nhận được câu trả lời thật ra các câu trả lời là nằm ở bên trong chính các bạn chứ không phải là ở đâu xa cả các bạn yêu người này như thế nào cái tình cảm này cần thiếu điều gì nữa chính các bạn sẽ là người nhận nhận ra được điều này mà thấy ở đây một cái năng lượng nữ nó rất là mạnh và những cô gái ở trong cả bài này của mình á mình cảm giác bạn là một người rất là độc lập thẳng tính chứ không bạn là một người rất là thẳng ờ, có nghĩa là khi mà các bạn yêu hoặc là trong cuộc sống bình thường các bạn cũng không phải là một cái cô nàng uh, giả trân thảo mai uh, bạn thích cái gì bạn sẽ nói bạn không có lòng vòng các bạn như một cái nữ chiến binh ở đây nè cái cách mà bạn yêu nó cũng mạnh mẽ và nồng nhiệt như vậy gì đó uh, và bạn cũng rất là sâu sắc nữa người ta nói thẳng tính không có nghĩa là vô tư nữa mọi người <laughs> ừ. chúng ta có parry nè ở đây chúng ta cần thiết lập cho bản thân của mình à, vì hồi nãy mình đã nói với mọi người là vì mọi người bỏ ra một cái tình cảm quá lớn cho nên đó, khi mà mọi người à, kiểu như mình yêu như vậy đó cho mình cũng mong là mình sẽ có cái cái cái sự đáp lại từ từ người kia nhưng mà um, cái cái cái lá the tiền y đã ở đây nữa nó đang cũng đang nói với mình một điều là các bạn có phải đang hoài nghi quá hay không có nghĩa là chúng ta kiểu giống như chúng ta luôn áp đặt bản thân à mình yêu người ta nhiều như vậy cho nên người ta cũng bắt buộc mình phải yêu lại như vậy nhưng mà mình nói với các bạn nghe nha không có cái điều gì gọi là hoàn hảo hết ờ, khi mà các bạn yêu một người các bạn ở bên người đó chúng ta sẽ phải làm rất nhiều thứ về đó và khi mình yêu người đó xác định là coi như là mình cho người ta cái quyền mà gọi là um, đùi dẫn cái cảm xúc của mình rồi đó uh, kiểu như mình cho người ta biết được cái cảm xúc mình như thế nào huống hồ chi các bạn là một người thẳng thắn như vậy cho nên đó khi mà các bạn bị phát hiện ra là mình bị uh, phản bội hay là cái gì đó cái điều đó nó rất là khó chấp nhận với các bạn và các bạn suy nghĩ cực kỳ nhiều về điều đây luôn thẳng tính là một chuyện nhưng mà lo sợ được mất cũng là một chuyện nữa và cái lá battery ở đây á nó nói là các bạn hãy thiết lập cho mình cái sự tin tưởng thật ra những cái thứ đó những cái sự lo lắng thái quá nó sẽ chỉ càng chết chết các bạn thôi và đi nói chung là cái tình cảm này nó sẽ rất là nói chung là bạn hay ghen tuông nè và mình mình thì không biết cái đối phương của các bạn đang quen là như thế nào mình sẽ không hỏi về cái vấn đề đấy nhưng mà cái là những lá bài này nói là các bạn lo quá rồi thật sự mọi thứ nó nó nó không có nhiều quá như các bạn nghĩ đâu nếu mà nó có trục trặc như thế nào đó thì các bạn đã biết được rồi à, những cái lá bài này nói là các bạn hãy tin tưởng vào cái điều này cái lá warrior man này uh, ờ, warrior woman này ở đây nó cũng giống như cái lá một kiếm ở trong uh, lá bài tarot cho mọi người thì nó thể hiện cái sự chắc chắn và nếu mà các bạn chọn yêu và chọn tin cái người này thì các bạn hãy tin tưởng bản thân của mình và tin tưởng cả họ nữa đừng quá hoài nghi à, cái việc mà các bạn thiết lập cho mình cái lòng tin đó, nó sẽ nhẹ nhàng và cái mối quan hệ này nó sẽ bền chặt hơn nó là nhiều tarot nha tám cấp chúng ta có lover chúng ta có số 9 the hermit sẽ gãy luôn 10 gậy à um, cho những ai đang tương tư ở trong cái mối tình này à, yêu không yêu lắm người thứ mấy đấy không phải là người cuối cùng trong cuộc sống các bạn ờ, mình thấy cái người này sẽ là cái người gần cuối có nghĩa là bạn sẽ yêu người này sau đó các bạn sẽ sẽ cưới một người khác các bạn sẽ đã ở bên cạnh một người khác nữa cái tin này nó khá buồn đúng không à, nhưng mà mình à, phải nói với mọi người đây không phải là người người cuối cùng à, và họ cũng không phải là người đầu tiên um, những cái lá bài này nó nói là các bạn cũng đã quen một số người trước đó rồi cũng lận đận nhiều à, cũng cũng từng thất vọng rất là nhiều nói chung là các bạn đã có thay đổi bản thân mình là à mình rút kinh nghiệm từ mối tình trước các bạn cũng uh, cho bản thân mình suy nghĩ là uh, mình yêu một người thì mình không nên trẻ con nhất là con gái thì ngay từ đầu các bạn cũng đã quen với một anh chàng a b c x y đó và các bạn cũng nhận ra được cái lỗi lầm của mình và các bạn có thay đổi cái điều đấy và khi mà các bạn yêu ai á cái điều mà tiên quyết của các bạn nhất á là cái cảm xúc của bạn các bạn không bao giờ giả dối cả ngay từ những cái lá bài oracle á, thì mình cũng cảm nhận được cái năng lượng thẳng thắn của bạn các bạn rất là chân thành các bạn yêu ai là các bạn các bạn sẽ xác nhận là mình ờ à, mình chỉ có người đó thôi và các bạn kiểu như là dồn hết cái trách nhiệm của mình lên trên cái người đó luôn kiểu như là toàn tâm toàn ý để mà yêu một người thôi à, nhưng mà mình thấy ở đây có rất nhiều lần các bạn bị thất vọng để gánh giữa đường có nghĩa là các bạn nghĩ là khi mà mình yêu một ai đó cái điều mà các bạn muốn đó là cái sự lâu dài nhưng mà cuộc đời không như là mơ đúng không và các bạn đặt hy vọng nhiều quá ở đây nè cái lá mùi gậy nè ở đây cũng vậy ở đây nhiều lúc các bạn sẽ cảm thấy rất là buồn tại vì mọi thứ dường như có chỉ có một mình bạn uh, cảm nhận thôi giống như là bạn quan tâm họ nhiều như thế nào uh, họ đối xử với các bạn ra sao rồi uh, cái cách mà khi mà hai người ở bên nhau tương tác rồi uh, uh, nói chung là bạn thấy là mình yêu họ nhiều hơn còn mình họ thì không có kiểu như là là đói hoài vậy lắm kiểu như là các bạn thấy thì một người thì quá là uh, chú tâm toàn tâm toàn ý vào cái câu chuyện này còn một người lại quá hời hợt uh, nhiều lúc thì các bạn thấy họ yêu các bạn lắm ừ cũng thầy non hạng biển xa xôi lắm đây là cái người này cái người mà các bạn đang quen đó nha họ cũng xác định một cái mối quan hệ lâu dài với các bạn lắm ờ, cái lá năm xu ở đây là mình thấy một câu chuyện là họ cũng muốn thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài nhưng nhưng thì mình thấy cái câu chuyện này nó nó sẽ không đi quá lâu đâu ha một lát mình sẽ hỏi kỹ hơn tại sao hai người không thể ở bên nhau ờ, nhưng mà trước mặt thì các bạn hiểu câu trả lời của mình ha là hai bạn sẽ không ở bên cạnh nhau quá lâu ờ, ờ có thể là họ ấy không phải họ sẽ không phải là người cuối cùng ở trong cuộc sống của các bạn ờ, cái người này sẽ chỉ đến để yêu các bạn sẽ học cách để yêu để tự gồng gánh mọi thứ một mình và um, rồi sau đó họ sẽ rời đi <laughs> các bạn sẽ lại là đờ homic nữa các bạn sẽ lại hấp đèn đi một mình trong đêm để tìm kiếm một cái điều gì đó khác ừ. mình thấy nó hơi hơi tụt mút một chút ngay từ một hôm nay mình sẽ dùng một cái bộ uh, tarot nó giống giống giống như cái bộ mua cha này luôn nè mọi người hai bộ bàn nó khá là giống nhau chúng ta có bốn xu à 5 kiếm The Handman The Tower à, cái tụ bài này nó buồn lắm hả mọi người mình không biết sao mà mình rút bài hay thiệt á mình rút bài được là Tower và The, The World ra cùng một lúc <laughs> các bạn có thấy hình ảnh của hai bộ bài nó khá là giống không à, mình lại đặt đề nó rồi mọi người à. à tại vì trước khi ờ, mình giải bài cho tụ một á là hy vọng là các bạn không quá buồn nha và nếu như các bạn cảm giác những gì mình nói không đúng thì các bạn có thể skip qua hoặc là chọn một cái tụ khác hoặc là ngưng ở đây không nghe nữa tại vì mình biết là sẽ có một số bạn ở đây rất nhiều bạn nghe và có những bạn đang rất hạnh phúc với câu chuyện của mình cho nên các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua những cái gì mà nói là không đúng ok và chỉ nói theo bài thôi ấy ở đây chúng ta có rất nhiều đá về cái sự bất đồng quan điểm các bạn nhìn về hướng a thì cái người mà bạn yêu sẽ nhìn về cái hướng tây uh, b c gì đó Ừ. cái người nói chung là hai người sẽ không có cái góc nhìn giống nhau ngay cả cái vấn đề về tôn giáo cũng khác nhau luôn có thể là như vậy nha có có thể như là hai người đã nghĩ đến cái chuyện kết hôn rồi nhưng mà cái vấn đề tôn giáo nè hoặc là cái cách nhìn nhận gia đình hai bên nó không đồng thuận mình thấy ở đây không chỉ các bạn khác nhau về cách nhìn và cả những người xung quanh các bạn cũng có cái sự khác nhau có những cái bất đồng quan điểm và cái cách nghĩ với nhau nữa chẳng hạn như là nhà của bạn á thì thích các bạn là phải quen với uh, anh này anh kia uh, nhà, lầu xe hơi kiểu như vậy nhưng mà họ thì họ chỉ là một người bình thường cho nên là nhà các bạn thì phản đối điều đó và nhà của họ thì cũng không thích bạn luôn nhà của bạn nói là con gái gì mà kỳ vậy uh, kiểu kiểu kiểu vậy thì các bạn có thể nghe theo cái kiểu nào cũng được nhưng mà ở đây mình thấy có rất cái nhiều cái luồng suy nghĩ trái chiều với nhau và hai bạn thì quá mệt mỏi để có thể giải quyết những cái vấn đề đấy thật tiếc là khi cả hai còn nhau nhất thì lại không thể nào nói chuyện và tương tác với nhau được có nghĩa là hai người đã từng yêu nhau rất nhiều sau đó ờ, cãi cự cãi rồi nói qua những cái lời không vui với nhau thì càng khiến cho câu chuyện nó tồi tệ thêm và cái kết của hai người là đường ai nấy đi như cái lá nam kiếm này đây mọi người thấy cái lá nam kiếm không à, ờ, một người à, mỗi người một hướng và cái lá The Handman là nó nhấn mạnh về cái cách suy nghĩ của hai người rất khác nhau ờ, và mình nghĩ là hai bên không chịu không ai nhường ai hết trơn và cho đến một ngày đẹp trời hoặc là không đẹp trời gì đó thì đã có một cái vụ nổ lớn đã có một cái trong một bộ bài mình luôn nói là lá The Tower là một cái lá thay đổi đột ngột có nghĩa là có thể như là các bạn với người này cũng đã thiết hệ thiết lập những cái mối quan hệ lâu dài đã có ý định kết hôn đã có ý định tiến xa hơn với nhau rồi kiểu như là chắc chắn tiến đến với nhau luôn đó tại vì giống như là hứa hẹn là trăm năm à, bạn và anh cô anh người này sẽ sẽ cùng đi xa hơn nhưng mà vì kiểu như mình đã nói nãy giờ ha bất đồng quan điểm cho nên hai người giữa đường như vậy luôn nè đứt một hơi là đứt luôn á kiểu như là uh, chỉ vì một câu nói của anh hoặc là một câu nói của em làm cho trái tim này tan vỡ rồi chưa kể hoàn cảnh nó quá là bất lực và khó khăn thì thôi bây giờ chúng ta thuận xuôi dòng cái câu chuyện của các bạn là như vậy đó và hai người tồn tại trong cuộc đời của nhau để dạy cho nhau những bài học và đến lúc thì nó sẽ rời đi thôi cái tụ bài này rất là buồn á mọi người yêu hay không có bạn và đối đối phương rất là yêu nhau nhưng mà cái cách thể hiện tình yêu của bạn với cái người đó là lại khác ừ. mình à, sẽ không can thiệp quá sâu về cái vấn đề này tuy nhiên thì mình vẫn có thể chốt đơn một điều là các bạn uh, người này không phải là cái người cuối cùng của các bạn ha ok nghe nghe thấy là khá là thốn nhưng mà à, giống như bạn đã nói nếu mà không phải là cái câu chuyện của các bạn thì các bạn có thể quay xe và chọn một cái tủ khác ờ, hoặc là nhấn tắt video ở đây luôn à, âm nhạc là một liều thuốc chữa lành cái tâm hồn nhưng mà thường á, khi mà buồn không ai muốn nghe nhạc vui hết mọi người buồn thất tình là toàn nghe nhạc của Mr. shiro không à trời ơi, cái đám chìm thấy cái câu chuyện mình trong đó thấy là nước mắt lưng chồng nước mắt chảy lòng rồng à mà đúng thiệt mình uh, ai là con người cũng sẽ trải qua cái vụ thất tình một vài lần không có hiểu tại sao tại sao nhiều lúc nước mắt mình lại rơi chỉ có những bài nhạc giống như được được biết riêng cái tặng cho mình nhé chúng ta có show healing các bạn cần chữa lành cho bản thân của mình thôi uh, ờ, thực ra cái người mà tự chữa lành cho các bạn chính là các bạn các bạn có ví dụ các bạn té các bạn bị thương như nữa thì các bạn sẽ đến bác sĩ đúng không nhưng mà bác sĩ thì chỉ có nhiệm vụ là giải quyết cái vấn đề đó rồi sau đó cái người mà hoàn hoàn thành cái vấn đề đó là bạn ờ. Ờ. cái lá bài này là cũng nói là hãy trân trọng những người mà đi qua cuộc đời của mình cho dù họ đối xử không tốt với các bạn đi nữa sau khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái người giỏi hơn cám lợn không thì chúng ta sẽ học được cái cách để yêu thương bản thân mình hơn à, chúng ta có nourish your temple cái lá bài này nó nói là có thể của các bạn là một cái gì đó rất là quý báu và linh thiêng đó cho nên là trước mắt thì yêu thương bản thân mình nhiều hơn đã hồi nãy mình có nói với mọi người là mọi người cầm 10 triệu đúng không ờ, có việc các bạn là thích người này đó các bạn cho đi nhiều quá có thể các bạn ừ. luôn đặt cái suy nghĩ của mình lên trên đầu có nghĩa là bạn khi mà mình yêu ai mình sẽ chân thành mình sẽ hẹn hẹn cho người ta biết nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái sự thiệt thòi người ta hay nói là hình như em chiều anh quá cho nên anh hư đúng không ừ kiểu này như vậy vậy đó chúng ta vẫn nên giữ lại một cái gì đó cho riêng bản thân của mình học cách yêu bản thân mình nhiều hơn sau những cái đau khổ ừ đó là trả bài lượt thuộc của những bạn tô một nha bạn chọn cái gói kẹo màu xanh chúng ta có UA Lipstick à bạn là một cái phiên bản giới hạn ha bạn là một cái gì đó kỳ diệu trong mắt của họ hai người cảm giác như gặp nhau là một cái gì đó rất là lạ ừ có những bạn không đẹp mà các bạn đọc á mọi người cái người này sẽ không bao giờ quên bạn và bạn cũng vậy có thể là đổi chiều cho nhau ha Uhm, có thể là khi mà bạn gặp họ các bạn thấy người này rất là lạ lùng hoặc là trong mắt của họ thì bạn rất là lạ các bạn không có giống ai hết các bạn có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt không đồng lẫn vào đâu được bạn là duy nhất Uhm cái lá bài này nó cũng nói là à, các bạn giải phóng được cái bản thân của mình khi mà ở bên người này à, cái lá bài này nó khá là giống như cái lá à, đứa trẻ của bé ờ, một cô gái à, chạy vào một cái cánh đồng toàn hoa khi mà các bạn à, thấy cái lá bài này nó cũng có nghĩa là bạn ở bên cạnh họ các bạn có được những cái phút giây rất là xinh đẹp rất là lãng mạn rất là nên thơ ha thấy một cái câu câu câu chuyện một cái bầu trời xinh đẹp hiện ra một cái um, một cái giấc mơ nó rất là rồn mến tịch nó rất là hiền hòa nhiều nhiều cây cối nhiều cây xanh nhiều chim nhiều uh, ánh sáng đó đây đây là lá bài à, trời ơi mình cảm giác khi mà các bạn uh, yêu người này ấy, thì các bạn chỉ có thể yêu yêu yêu nhiều hơn nữa đó các bạn có thấy cái hình ảnh của cô gái này không đang cầm rất nhiều những cái cô bé bên trong có nghĩa là khi mà các bạn ở bên cạnh người này các bạn tin tưởng các bạn ờ, có thể giải phóng được cái đứa trẻ bên trong của mình và khi mà các bạn ờ, giải phóng được cái điều đó thì các bạn nhận được cái sự an tâm khi mà các bạn ở bên người này nhiều hơn à, cái lá này nó khá là giống như cái lá trong cái trường hợp của những bạn nữ thì <laughs> ban đầu cua thì không còn làm giá chứ lắm nhưng mà sau đó là cái người mà chủ động và yêu thương họ nhiều hơn là bạn và cái tình cảm này á nó nó rất là ngọt ngào nó rất là romantic đó chúng ta có an grandmother of just uh, ờ, cái tình yêu này của các bạn á nó rất là lãng mạn nó rất là nên thơ nhưng mà nó thiếu một cái gì đó hơi thực tế một chút xíu hai người cũng như là um, chỉ muốn yêu nhau yêu rồi còn những cái chuyện xa xôi hơn thì nó lại các bạn lại không tính lắm chẳng hạn là các bạn chỉ biết à yêu ngày hôm nay nốt ngày hôm nay thôi chứ không có cưới sinh gì đây hết trơn không có à, kiểu như là không có tính chuyện sau này à, nói chung mới là à, cái cái cái chuyện sau này là để sau này đi uh, cái chuyện tương lai là đẩy của tương lai đi hôm nay anh yêu em em yêu anh là đủ à, đây là một cái cái suy nghĩ rất là trễ ha đại diện cho cái việc mà các bạn ờ, gặp nhau á, là một cái bước ngoặt cuộc đời à, bạn và cái người này á, đánh dấu lại à, diễn tả lại một cái quan cảnh uh, cuộc đời của các bạn ha kiểu giống như là uh, cái ngày đó tháng đó năm đó mình đã quen với anh An bên C chị chị B chị A chị Y chị Y Z gì đó thì nói chung là hai người á là một cái bước ngoặt cuộc đời của nhau á giống như mình đã nói ở trên đây các bạn là một cái phiên bản rất rất gọi là uh, đặc biệt kiểu như là họ cảm nhận được cái sự đặc biệt ở trong mắt của bạn kiểu như là các bạn có một cái gì đó nó rất là đặc biệt và họ không thể lầm lẫn ở đâu được cả cho nên cái lá bài này nó nói là khi mà hai người gặp nhau để là một cái ấn tượng rất là sâu sắc ừ. và thậm chí mình cảm nhận được từ lá bài này là hai người để rất rất mất nhiều rất là nhiều cái cái khó khăn những cái trắc trở thì mới có thể gặp được nhau ở trong cái cuộc sống này đó, kiểu như là à, khó khăn lắm mới yêu nhau được á cho nên là rất là trân quý nhau đó ờ, chúng ta có awaken trân quý cái đối tượng kia như một cái quà món quà và các bạn ờ, cảm thấy rất là vui với cái sự xuất hiện của họ trong cuộc sống của bạn ha à, đây đây một bước ngoặt cuộc đời rồi còn cảm thấy rất là vui vi diệu khi mà họ xuất hiện cho cuộc sống của mình nữa thì đây là hai lá bài đó rất là tích cực thì mình thấy mình vẫn chưa thấy được là ở trong mối quan hệ là nó đang thiếu thốn cái gì mình cảm giác một cái màu hồng rất là lè lẹt ở trong cái <laughs> thẻ bài này nó rất là ngọt ngào nó rất là tươi mát nó rất là sảng khoái luôn á kiểu như bạn khi mình mình thấy những các bạn tụ hai khi mà chọn cái, cái tụ bài này á khi mà nhắc đến người mình yêu á các bạn có một chút hỉnh mũi lên và à, rất là tự hào về cái cách mà bạn à, về cái người mà các bạn đang yêu á kiểu như bạn rất là tự hào về họ các bạn cảm thấy mình rất là sung sướng mình được quen với họ mình được à, nói chung là được làm người yêu của nhau à, hai người rất là tự hào về nhau luôn á bu su oh. à, với mọi người wow wow wow hai su yay trời mình thôi đủ rồi không hỏi không rút nữa không rút nữa không rút nữa đâu <laughs> họ là người thứ mấy trong cuộc đời của các bạn hả họ là người cuối cùng mình không biết là họ phải là người đầu tiên không nhưng mà họ sẽ là người gọi là có một cái kết nối kiểu như là khi mà bạn yêu người này các bạn sẽ không sợ lỗ vì bây giờ mình đã hiểu tại sao các bạn có cảm giác là an tâm khi các bạn nhắc về người này rồi các bạn cảm khi mà người ta nhắc về họ trước mặt bạn á cái điều đầu tiên là các bạn sẽ luôn cười tại vì khi mà các bạn ở bên cạnh người này á các bạn cảm thấy mình được giống như là mình được trẻ lại mình cảm thấy mình vui vẻ mình phấn chấn hẳn lên đây là một cái người mà khiến cho các bạn có thể cười tích mắt nguyên một ngày các bạn rất là tin tưởng và các bạn rất là sảng khoái khi bạn ở bên cạnh họ các bạn được giải phóng cái đứa trẻ bên trong của mình các bạn tin tưởng họ vô điều kiện và ở đây á, năng lượng của vua su cái kết nối này rất chắc chắn rất ổn định luôn và ở đây hai xu nữa chứng tỏ là hai người là một cái liên kết rất rất rất là gắn bó với nhau ờ, vua su thì cũng đại diện cho một cái gì đó rất là ổn định và trong tình cảm á, thì nó sẽ muốn thiết hệ một cái mối quan hệ lâu dài khi mà những các bạn nào ở đây nghe tụ hai mà các bạn chỉ mới quen họ thôi hoặc là các bạn uh, nghĩ đến cái chuyện sai thôi Oh, thì đây là một cái à, một cái một một, một, cái tờ đây một cái một cái tin tức tốt lành cho mọi người đó thì cái vua su này ở đây thì họ cũng muốn thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài cho các bạn và đi đến kết hôn có nghĩa là nếu mà bây giờ hai người còn trẻ hai người còn à, còn còn kiểu như là à, chưa có muốn lập gia đình đâu á thì mình thấy thì họ cũng rất là ổn định với bạn ổn định ở đây là họ xác định bạn sẽ là cái người họ sau này sớm muộn là có đến với nhau hay không thôi thì đây là một cái tin tức rất là tốt tốt ha các bạn yêu đúng người rồi đó đây là đây là người của bạn đây là đồ của bạn các bạn có đuổi nó không đi đâu <laughs> ok mình sẽ hỏi thông điệp về cái mối quan hệ này ừ. chúng ta có 5 cấp ừ. The Star một lần nữa nha mọi người. Yay! Ba gậy. Sáu xu. Vậy, trời ơi, thích mà, cái tụi này ra luôn. Kỵ sĩ xu, dày, dày, dày, dày, dày. Các bạn uh, đã từng nghĩ như vậy. À, đây, cái lá năm xu này Ôi, xin lỗi cái lá năm cớp này nè các bạn đã từng yêu và thất vọng à, khi mà mình rút những cái lá bài tiếp theo các bạn đã từng từng rất thất vọng khi nghĩ đến cái chuyện yêu đương nghĩ là ồ mình mình rất là vô phước khi mà mình yêu mình thì chuyện tình cảm của mình không nông nổi và ngay khi cái lúc mà các bạn định từ bỏ mọi thứ đó thì một cái tia sáng nó hiện ra nó nó, nó, nó xuất hiện nó mang đến một cái tia hy vọng rất là ồ ạt cho mọi người đây chúng ta có lá the star này chúng ta có the star hai lần luôn ha họ là cái cái gì đó nó nó rất là giống như là thiên thần hộ mệnh các bạn các bạn ở bên họ các bạn thấy mình rất là may mắn mình rất là tươi tắn mình rất là vui vẻ à, à, mình không biết là à, các bạn có kiểu giống như là à, kiểu như mình thích một người quá mình nhìn thấy người đó giống như là mình năng lực của đạo rực rồi kiểu kiểu như là mình được tiếp thêm một cái ngọn lửa sức mạnh trong người mình vậy đó uhm, nói khá là vui nha khá là tấu hài nhưng mà hồi hồi lúc trước á khi mà mình còn hay gặp rết của mình á mọi người biết không mỗi lần mà mình đi làm mình gặp rết của mình là giống như mình được uống mình giống như mình biến thành siêu nhân vậy mọi người mình kiểu giống như là mình biến thành wow <laughs> kiểu như mình rất là tăng động và mình rất là vui vẻ luôn á tại vì khi mà mình vui vẻ rồi mình giống như là mình được tiết năng lượng á cho nên mọi thứ nó đang rất là trơn tru một mè mình rất là vui vẻ và rất là sảng khoái thì cái tình cảm của những cái bạn tụ à, tụ hai á nó cũng giống như vậy khi mà các bạn ở bên người này á các bạn được tiếp thêm năng lượng các bạn ở bên cạnh người này các bạn không lo buồn à, mình cảm giác như là cái người mà các bạn quen á họ rất là vui tính à, đơn thuần là họ có một cái gì đó khiến cho bạn được cảm được truyền động lực là một người phải khiến cho các bạn trở nên kiểu như là sẽ không kìm nén là được mà cười mà vui vẻ khi mà ở bên cạnh của họ luôn oh, trời ơi lá bài những cái lá bài đó rất là thích luôn và uh, họ họ dạy cho các bạn biết cái cách sẻ chia cái cách tin tưởng uh, tại vì không có ai là xấu hết và cũng không có ai là là là là là, là tệ hết ở đây cái người này rất là giỏi trong cái khoản cho đi họ cũng là một cái người rất là hào phóng và trong cái cái mối quan hệ này các bạn là cái người được tận hưởng nhiều hơn có nghĩa là thường nhiều khi á, các bạn thấy họ cưng mình quá à, kiểu như chiều mình quá tự nhiên các bạn cũng hơi đâm lo các bạn nghĩ là trời tốt quá rồi sau này nó bỏ mình đó hả là mình chơi với mặt mày luôn á nhưng mà cái tin vui ở đây á, là họ không phải là một cái người như thế đây là một người rất là tốt ha à, họ rất là giỏi quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh mình chắc chắn là những bạn nữ trong cái tụ bài này á, sau khi mà nghe xong á các bạn nói trời ơi ổng tốt với mình thôi ông tốt với tất cả mọi người là thôi buồn lắm à, nhưng mà các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần về điều đó đi tại vì thường những cái người tốt bụng á họ sẽ không kìm được mà họ sẽ tốt với tất cả những người xung quanh nhưng mà các bạn cũng nên vui khi mà gặp, gặp người này ai cũng thích ở gần một cái người uh, vui vẻ hết uh, mình nghĩ các bạn thích thì tất nhiên sẽ mọi người xung quanh cũng thích quan trọng là các bạn tin tưởng họ và ở đây á, cái những cái lớp bạn nó nhấn mạnh một điều á mặc dù là họ tốt với mọi người nhưng mà không có nghĩa là họ sẽ thích hết tất cả mọi người cho mọi người họ biết là mình thích ai và mình thuộc về người nào cho nên á những cái đó bạn nó nhấn mạnh là các bạn hãy tin tưởng họ hãy tin tưởng vào cái kết nối này thì cái mối quan hệ nó nó sẽ oh, nở hoa để có một cái happy ending trời ơi tụ ha trời ơi tụ một này mình buồn ghê luôn á cái tủ này là là lô lên nóc nhà lên nóc nhà yeah. vui ghê vui ghê vui ghê tủ hai thì rất là vui vẻ rồi cho nên mình sẽ không rút oracle nữa nha mà mình sẽ bật thẳng đến tủ tủ ba và cũng là tủ cuối cùng cái action trời ơi tháo giãn trời ơi đường quá nhiều cơm chó quá nhiều trời hồi nãy giờ tụi hai là ăn ngập cơm chó rồi ha tụi này mới ập vô cái là thấy ngọt ngào thấy rất kia là mùi mẫn rất là nồng nàn rồi ha trời ơi sao vậy trời ơi tôi còn có chưa có người yêu nè tự nhiên tôi tức luôn á trời Ê, rất là ngọt ngào ha Love and Dua Ôi <laughs> ừ giết tôi đi trời ơi hai người sẽ là một cái tia hy vọng cho nhau ôi trời ôi trời oh man tức mà không muốn giải bài luôn <laughs> rồi bây giờ nghe xong vậy thôi đóng máy đi ngủ luôn lâu nào đây ok cái câu chuyện của những bạn uh, tụ ba thì cái mối quan hệ này rất là ngọt ngào giống như mình nói ha hai người ở bên nhau là giống như khám phá được những cái miền đất mới vậy đó kiểu như khám phá được những cái chân trời mới nó nó nó rất là lãng mạn và hai người dành rất là nhiều những cái thời gian cho nhau và cảm giác như là mình đã gặp được chân ái của đời mình rồi à, các bạn à, cảm nhận được cái sự thật một cái sự thật hiển nhiên là à mình yêu họ mình yêu họ mình yêu họ và các bạn không bác bỏ cái điều này các bạn còn rất là tận hưởng những cái cái khoảnh khắc như thế nữa hai người có những cái khoảnh khắc nó rất là romantic cùng với nhau hai người cùng nhau đi chơi hai người cùng nhau đi ăn đi xem phim và hai người có cái cái cái, cái niềm vui của mình à, tuy nhiên tuy nhiên ở đây mình có last dose down xuất hiện ở cuối trả bài thì chúng ta hãy dừng lại và ngắn nghề mọi thứ à, cái cái đá bài này mặc dù nó không có liên quan lắm với cái cái đá bài của các bạn nhưng mà mình vẫn muốn nói ở đây những bạn nào mà mới mới quen á kiểu như là mới tiếp xúc nhau nhiều á ờ, mới tiếp xúc nhau gần đây thôi phải không không quá lâu á thì thật ra những cái mối tình mà nó nhanh đến quá thì nó cũng sẽ hơi nhanh đi mọi người hiểu không kiểu như là chúng ta cần phải có một sự chắc chắn và cái lá bài này nó nói là uh, chúng ta yêu nhau uh, chúng ta tương tác với nhau là tốt à, uh, nhưng mà cũng phải cần thành thật và cần một cái gì đó nó chắc chắn hơn vì mình biết là các bạn sẽ nói ơi có mấy người yêu nhau mới có mấy bữa là cưới rồi ok ok nhưng mà uh, chúng ta vẫn chưa biết ngày mai là sẽ có cái gì xảy ra cho nên á vẫn phải giữ lại cho mình một con đường sống không mọi người không kiểu là lỡ mà người ta không phải là người yêu cuối cùng của mình không phải là cái người mà sẽ cùng làm tri kỷ ôn lại bạn đời của mình á thì cái lúc đó người lỗ là các bạn cho nên cái lát lô này là các bạn hãy cẩn trọng và quan sát những thứ xung quanh một cách kỹ càng hơn coi là người ta thật sự tốt à, có thể là bây giờ là họ quá mới quen với các bạn là các bạn người ta tốt uh, hết nhưng mà sau này là thói hư tật xấu lòi ra đó cho nên là các bạn đã nói là chúng ta hãy quan sát yêu đương là yêu nhưng mà cũng phải quan sát nữa không có mù mờ không có uh, quá đắm chìm vào cái tình yêu này ha tuy nhiên mình thấy hai người rất là ngọt ngào tới nỗi mà hả cơm chó đầy luôn á à trước hai lá bài này thấy không vui rồi còn nếu những bạn nào mà quen lâu rồi các bạn cảm giác như là mình nói không có liên quan hết các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua điều này à, à chúng ta có chanting thiền thiền để đánh đánh thức từng cái giác quan của mình và cảm nhận nhiều hơn massage hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nè à, chúng ta yêu một người là tốt nhưng mà cũng hãy dành bản thân cho mình à, lúc mà mình nghỉ ngơi mình thư giãn cơ thể một chút ừ. massage tay massage chân massage body gì đó à, dành dành thời gian hưởng thụ với bản thân cho riêng bản thân mình thôi oh set à, <laughs> cái lá bạn nào cũng nói là <laughs> có thể như là bạn sẽ cùng họ làm cái chuyện đó đó mọi người đấy à, để gia tăng cái cái mức độ ngọt ngào của hai người ha tụ ba khá là thoáng nha chắc chắn là sẽ có quan hệ tình dục ở đây nhưng mà mình sẽ không coi chuyện 18 cộng ở trong trả bài này cho nên là uh, uh, mình chỉ biết là hai người sẽ có cái quan hệ tình dục với nhau à, tuy nhiên uh, người ta nói uh, cái gì nhiều quá cũng không tốt với mọi người Nên là mình dặn mọi người thêm thôi ừ, chúng ta thoáng là thoáng nhưng mà cái lá này nó cũng rất là liên quan tới cái lá uh, lost down nãy chúng ta yêu uh, yêu nhanh mà không có nghĩa là chúng ta không quan sát mọi người vẫn vẫn phải quan sát và xem coi những cái thứ xung quanh của mình nó thật sự có có có có thật sự là tốt hay không tại vì đánh giá một người á thật ra nhiều khi chúng ta ở bên cạnh người đó vài năm mình chúng ta cũng không biết hết được về người ta đâu cho nên với những cái người mà mình mới quen một hai ngày một hai tháng thì nó có hơi nhanh quá thì nói chung là cái chuyện tình dục á nó rất là thoáng trong cái xã hội hiện tại bây giờ rồi nhưng mà chúng ta giống như mình đã nói là cái gì chúng ta cũng phải trừ đường lui cho mình hết à, hãy cẩn thận một chút và sách ở đây nó cũng nói là đi mưa với mặt áo mưa nha quý vị mình nói không liên quan lắm nhưng mà đi mưa với mặt áo mưa nha đừng để những cái câu chuyện khó xử nó tìm đến với chính bản thân mình thật ra thì yêu ai cũng yêu hết nhưng mà sẽ có những cái hậu họa tình yêu nhưng mà chúng ta lớn rồi chúng ta phải học cái cách để giải quyết những cái vấn đề sau cái chuyện tình yêu đó mọi người hiểu với mình đúng không học cấp the world năm gậy the star cái sự kiếm bây giờ mình hiểu tại sao những lá bài nó vẫn nói mình là cái gì nhanh quá cũng không có phải là người đầu tiên họ có phải là người họ là người thứ mấy trong cái cuộc sống của bạn hả người này sẽ là người đầu tiên có thể là người đầu tiên có thể là người đầu tiên nha mọi người à, nhưng mà không phải là người cuối cùng này đến cho bạn rất nhiều hy vọng mình thấy uh, lúc đó yêu ta vui biết bao nhiêu đó ừ như vậy đó các bạn sẽ có thể như là các bạn yêu cái người này á cái cách mà các bạn yêu một cái mối tình đầu vậy mọi người hiểu không một cái mối tình đầu là có gì là rất là chân thành và có gì là cho hết kiểu như là lúc đó là các bạn như chân cái trắng vậy đó kiểu như là tự viết cho mình những cái nốt nhạc màu hồng và sau đó thì rời đi cũng phải chật vật lắm uh, mình có the, the star nè cái người này đến và cho các bạn rất nhiều tia hy vọng ha các bạn à, biết cách được là uh, mình rung động nó sẽ như thế nào uh, mình sẽ ra sao mình sẽ màu hường hơn như thế nào ừ đó thì cái cảm giác này như vậy một cái tình yêu chấm nở rất chân thành rất nhiều cảm xúc như cái lá một cốc ở đây tuy nhiên thì mình thấy đã có một cái cuộc đấu tranh sau đó và cái bài học của các bạn sẽ kết thúc ở đấy mình nói mình nhấn mạnh lại nha họ là người đầu tiên có thể là người đầu tiên nhưng mà không phải là người cuối cùng à, có thể là người thứ hai thứ ba gì à, có thể là mối tình đầu tiên của bạn nhưng mà à, không phải là người cùng bạn đi đến suốt kiếp nó nó khá, khá là nhiều cái nốt hụt hẫng đó mọi người cứ là đang vui xong rồi tự nhiên bước xuống vậy đó thì đúng rồi à, <laughs> thường thì cuộc đời nó hay vậy lắm vậy mới là cuộc đời không mọi người vui vui lắm xong rồi buồn cũng hết hồn luôn đấy tụ một tụ ba thì uh, mình chuẩn bị tinh thần ha à, sẽ sẽ sẽ sẽ có lúc chia tay nhau á bây giờ mình sẽ hỏi tại sao hai người chia tay nhau nha chúng ta có hoàng hậu gậy su su the dead chúng ta liên tục có những cái đá kết thúc và đây là the emperor ê các bạn mong muốn một cái kiểu như là bạn thích người này mình đã nói là các bạn có một cái tia hy vọng rất là khủng khiếp đối với người này có nghĩa là các bạn khi mà các bạn tương tác với họ là các bạn thấy một cái màu hồng một cái tin vui một cái tin tức tốt lành và các bạn sẽ không nghĩ khi mà các bạn ở bên cạnh họ là các bạn sẽ nghĩ là à, sau này mình sẽ có mấy đứa con nhà mình sơn màu gì đó các bạn kiểu như là các bạn rất mơ mộng xa xôi với những cái chuyện đó ha và họ cũng là một cái người rất là giỏi vẽ cho bạn những cái viễn cảnh đó uh, khi mà mình rút những cái lá bài tiếp theo dưới đây mình cảm thấy người này á hả họ rất là có điều kiện thậm chí là họ rất là đẹp trai đẹp gái ừ mình cảm thấy là họ, họ là một người rất là có điều kiện luôn uh, kiểu như là uh, có thể không đẹp bẩm sinh thì cũng người gọi là người ta nói là gì ta người đẹp thì quả lúa tốt gì phân đó mọi người thì cái người này sẽ có tiền rất là có tiền à, cái sự thật nó là như vậy à, tiếp theo một cái chuyện đáng nói nữa là cái người này như mà đã nói á, là họ rất cảm xúc họ cũng giống như bạn vậy đó họ, họ cũng rất dễ rơi vào lưỡi tình à, kiểu như là um, khi mà thấy bạn á bạn xinh nè bạn tóc dài nè các bạn à, da trắng các bạn cười dễ thương cái là người ta uh, rung động các bạn hai người à, thì bạn rung động với họ họ bạn họ cũng rung động với bạn thì hai người tội gì không đến với nhau đúng không thì có thể họ là cái người đầu tiên của các bạn nhưng mà bạn không phải là người đầu tiên của họ và cái người này á nhìn cái tình yêu nó nó nó rất là thoáng ha giống như cái lá bài của hoàng hậu gậy này ở đây năng lượng của gậy thường là một cái người rất bay bổng hơn là thích ở yên một chỗ còn bạn thì lại muốn một cái gì đó nó nó bền lâu hơn rất là nhiều cái mà giống như mà đã nói với các bạn là khi mà các bạn ở bên cạnh họ là các bạn đã nghĩ đến là à mình sẽ có bao nhiêu đứa con <laughs> con đầu tiên của mình là tên gì rồi à, con sẽ giống như ba hoặc là giống như mẹ chẳng hạn kiểu à, đó thì các bạn kể là một cái khung trời nó rất là mỹ miều à, <laughs> nhưng mà <laughs> cái cái cái cái sự thiết lập này là ở trên một mình bạn ha và cái người này lâu dần cảm thấy bạn là một người ever các bạn thích kiểm soát họ rồi các bạn thích kiểu giống như là áp đặt họ cho nên cái người này không chịu nổi nữa và họ đã rời đi kiểu giống như là uh, không thể nào gồng gánh được nữa ở đây mình thấy năng lượng của đất và gãy rất là nhiều à, thường thì đất thì thích ổn định thích sinh con đẻ cái thích ừ, thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài tuy nhiên thì gãy thì các bạn biết năng lượng người những người gãy thì họ mau yêu mà họ cũng mau quên lắm kiểu như vậy á hơi buồn chút à, thậm chí là gãy thì mình còn cảm thấy là họ hơi uh, hơi đa tình kiểu như là um, mai cô này mốt cô nọ họ rất là dễ yêu và dễ quên đó mọi người à, có thể là trong lúc một cái họ bạn quen với người đó thì họ không có lăng nhăng hoặc là họ không có dây mờ để máy với ai khác nhưng mà chỉ tại các bạn được mới có mấy hôm thôi là đã thấy có quen người khác rồi và các bạn thì không chấp nhận điều đó và cái đó là cái sự <laughs> có hơi tuyệt vọng trong mắt của bạn và cái lý do lớn nhất cái người này chia tay các bạn là họ không chịu được cái sự quản thúc từ bạn có nghĩa là bạn thì hối thúc họ là à e sau này là em với anh cưới nhau cái kiểu nghệ nhà mình sẽ mua bao nhiêu mét vuông này kia kiểu thì giống như là các bạn thích họ mà hoặc bạn muốn ở bên họ lâu dài cho nên mà các bạn vẽ một cái viễn cảnh như vậy bạn a b x y gì đó nhưng mà cái người này thì họ lại không có muốn như vậy cho nên giữa đường đất cánh ha lá đá ở đây là cái sự chết đi á kết thúc một cái mối quan hệ ha là kiểu như là họ quay phát 180 độ à, họ không không ngó về cái cảm xúc của bạn mà họ rời đi luôn rất là dứt khoát không hề do dự luôn à, đó là lý do tại sao mà cái mối tình này kết thúc à, rồi ha tụi bạn ha người đầu tiên nhưng có thể là không phải là người cuối cùng Ê, hoặc là có thể như cách bạn yêu người đó giống như cái cách bạn yêu một cái mối tình đầu vậy đó à, dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn vẫn vẫn là con người vẫn sẽ có cảm xúc yêu thương thì nói chung là các bạn à, đang yêu người đầu tiên hay yêu người cuối cùng thì vẫn vẫn mong là các bạn luôn hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của mình ừ, tại vì gặp nhau và ở bên cạnh nhau đó là một cái duyên một cái một cái điều gì rất kỳ diệu ở trong cuộc sống này và chúc cho những bạn mà đang phát cơm chó à, đang ngọt ngào mùi mẫn có thể không quá để tâm những cái điều tiêu cực mà mình nói nãy giờ cho dù chúng ta ở bên nhau hay là rời xa nhau thì à, nói chung là chúng ta vẫn tôn trọng nhau ấy và như thường lệ thì nếu các bác có bất kỳ những cái ờ, phàn nàn những cái cá thể những cái khó ở gì mọi người có thể để là comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây bye bye mọi người